tiếp xa đã để được khóa lòng đi diêu tiếp tay đánh bài tiếp tay giang hồ giao đàm giáo riêng nằm giường cho vui đưa thời cho vui một đời mua vui tiếp xa đã để được khóa lòng đi diêu tiếp tay đánh bài tiếp tay giang hồ đi làm đi nằm giường cho vui đưa thời cho vui một đời mua vì vui muối mà làn khói trắng đừng đời anh ra ngộ làn khói trắng mệt nhòi đời gà gắm cũng nhiều đời gạt nhau cũng nhiều đời xa ngã rồi chìm vào hư vô chuồn chuồn cùng người yêu tiếp xa đà để được thoa lòng đi diêu tay đánh bài đi tay giang hồ đi làm đi làm đường cho vui đường đời cho vui một đời mua vui tôi thanh niên mà mới bước vào đời ăn chơi giang hồ làn khói trắng mẹ nhòi đời gà gắt cố nhiều đời gạt nhau cố nhiều tôi say xuân mà ngàn đời con số chân trộm cùng người yêu If sada, they do follow, please you.